chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video điện máy cường linh thì hôm nay chúng tôi xin ờ, giới thiệu đến ờ, quý các bạn cách lắp bộ sạc cỏ sới đất cho máy cắt cỏ đeo lưng hoặc là máy cắt cỏ cầm tay đấy thì như quý các bạn thấy thì đây là một bộ sạc cỏ hoàn chỉnh này một bộ sạc cỏ hoàn chỉnh thì gồm có một cái củ củ này và hai cái bộ bánh hai bên đây thì cái hai bộ bánh này thì được kết nối với cái củ sạc này bằng cái chốt ở đây đây có hai chốt hai bên đây quý các bạn có thể thấy thì lúc nào chúng ta à, muốn thay thế hoặc là tháo ra chỉ cần à, rút cái chốt này thôi đấy rồi ờ, tháo cái chốt ờ, sắt này ra thì chúng ta sẽ tháo ra được thì ờ, đây là chức năng để dùng để xà cỏ đánh cỏ rấy cỏ còn đây là cái bánh sới đất đấy thì sử dụng chung cái bộ sạc này nhưng mà chúng ta sẽ Ờ, thay cái bộ uh, sới này bằng cái ờ, bộ sạc cỏ này thì uh, đấy thì đấy là hai chức năng của cái uh, củ này còn uh, cái củ này uh, ở bên uh, điện máy cứng phân phối thì uh, quý các bạn uh, có thể để ý là trong cái uh, đây là cái bộ truyền động của nó bên trong này thì nó có được uh, vòng cái bánh răng của nó ở bên cái bộ truyền động này thì là nó là bằng đồng thì uh, quý các bạn về có thể mở để kiểm tra ra bên trong thì nhiều đơn vị phân phối khác thì có thể giá rẻ hơn nhưng mà Ờ, ở bên trong ong này cái bánh nó bằng sắt thì chúng ta sử dụng chỉ khoảng một hai tháng nước vào thôi là nó sẽ ờ, hỏng rất là nhanh đấy còn cái riêng cái bộ này thì nó được làm bằng đồng này còn ờ, quý các bạn sử dụng muốn lâu dài thì nó có hai con ốc màu đen ở đây thì quý các bạn để ý thì dùng một thời gian thì chúng ta nên tháo hai con ốc này ra và bơm mỡ vào sử dụng mỡ bò bơm mỡ vào đây đấy thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý các bạn lắp cái bộ sạc cỏ sới đất này vào con máy cắt cỏ đây thì ở đây thì tôi đang có một con máy cắt cỏ đeo lưng Honda cần mềm Honda đây thì ờ, quý bạn à, có thể sử dụng ờ, cần cứng hoặc cần mềm cũng được thì ờ, với con này thì sử dụng ống cái ống cần của nó là 26 còn nhiều con máy khác thì có thể sử dụng ống cần 28 26 thì con này là sử dụng ống cần 26 và 9 khía đấy thì chúng ta tiến hành à, tháo cái đầu bò của con máy cắt cỏ ra thì chúng ta sử dụng à, lục lăng tháo con ốc này ra này đấy sử dụng lục lăng tháo con ốc chốt này ra đấy và sử dụng à, cái lục lăng bé hơn vặn hai con ốc bé bé hai bên này đây chúng ta tiến hành ờ, rút cái ờ, đây tôi chưa vặn được ờ, cái này ra ấy hơn thì chúng ta tiến hành rút thẳng ra Thank you. Chào mừng ờ, quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh. Hôm nay dạ, chúng tôi xin ờ, giới thiệu đến ờ, quý các bạn bộ sạc cỏ sới đất dành cho máy cắt cỏ. Có thể là dùng dùng cho máy cắt cỏ đeo lưng hoặc là máy cắt cỏ đeo vai. Thì đây tôi đang có một cái máy cắt cỏ Honda 4 thì máy cắt cỏ cầm bền đeo lưng đây ba lô đây còn đây là cái bộ sạc cỏ sới cỏ đánh cỏ lấy cỏ đấy nhiều người có tên gọi khác nhau nhưng mà bộ làm cỏ của nó đây thì ờ, gồm nó có một cái bộ phận đầu bò này và một ờ, cái bộ ờ, bánh làm cỏ đây chúng ta có thể tháo rời được bằng sử dụng cái chốt ở đây đấy còn cái bộ này thì nó có bên trong thì nó được làm bằng bánh răng của nó là bằng đồng thì đối với nhiều cái thì nó được làm bằng sắt thì nó sử dụng trong quá trình sử dụng thì nó sẽ không được bền còn ở bên điện máy cường linh thì riêng cái đầu bò này bên trong nó bánh răng được làm bằng đồng này đấy còn quý các bạn sử dụng lâu dài muốn bền thì ở cái phần đầu bò này có hai con ốc đen đen này thì quý các bạn về uh, chúng ta thường xuyên mở ra và bơm mỡ bò vào thì nó sẽ bền hơn còn đây là cái bộ uh, sới đất của máy đây là cái bộ sới đất dành cho máy thì uh, nó cũng chức năng sới đất với khoảng từ 10 phân thôi nó ờ, sới vừa vừa tầm không ờ, được sâu lắm thì chúng ta chỉ cần ờ, vẫn sử dụng đầu bò này vẫn sử dụng cái bộ củ này chúng ta chỉ cần tháo cái chốt này ra và thay cái bộ bộ đánh cỏ này bằng cái bộ sới đất này đấy là chúng ta đã kết nối xong còn sau đây tôi sẽ tiến hướng dẫn cho các bạn là lắp trực tiếp vào cái đầu bò của nó thì như đây là một cái đầu bò bình thường của máy cắt cỏ này thì ở đây nó có bốn con ốc đây này đây bốn con ốc đây thì con ốc này thì chúng ta sẽ không tháo ra chúng ta chỉ cần tháo lỏng ba con ốc này ra thôi đó chúng ta dùng lục lăng này chúng ta tháo ba con ốc này ra đấy chúng ta tháo hẳn ra đây ở đây có hai con ốc nhỏ hơn chúng ta dùng cái lục lăng nhỏ hơn đấy sau đấy ờ, chúng ta kéo thẳng cái đầu bò ra đấy thì ờ, với cái máy ờ, này thì đầu bò thì nó có dạng là uh, ống cần 26 hoặc 28 với là 9 khía thì 9 khía quý các bạn đếm ở đâu đây quý vị các bạn có thể đếm ở đây đây quý vị các bạn đếm được cái rãnh này là có 9 khía này đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chúng ta sẽ đếm ở đây đấy hoặc là chúng ta nhìn trực tiếp vào cái đầu bò ở đây chúng ta nhìn trực tiếp vào đầu bò đây thì nó hơi khó nhìn hơn một tí nhưng mà chúng ta vẫn đếm được là chín khí ở bên trong này đấy thì à, là trường hợp quý vị bạn mua bộ sới à, cỏ bộ đánh cỏ riêng về nhà dùng thì chúng ta nên để ý là kiểm tra cái máy mình nếu mà chín khía này thì nó đã sẽ lắp được còn máy cắt cỏ thì thường thường là ống cần 26 hoặc 28 hết đấy thì nó là lắp được sau đây à, với cái bộ với cái bộ củ này thì chúng ta cần tháo ờ, lỏng mấy con ốc này ra đây tôi sẽ tháo hai cái bánh cánh cỏ này ra cho dễ ờ, lắp này đây chúng ta tháo chúng ta chỉ cần tháo chốt ra và rút ra thôi đấy cái củ của nó đây à, đây là hai con ốc bông mỡ này còn trong này là bánh răng nó bằng đồng này đấy, rất là chắc chắn sử dụng đảm bảo độ bền đây chúng ta tháo lỏng mấy con ốc này ra Nhà xe bảo cầm giấy nhưng mà mai nó có là nó gọi mình à à cái số mà anh vừa gửi em đúng không đây quý bạn để ý là cái ờ, riêng cái đầu bò này thì ờ, chúng à. ta cầm tay quay không thế này là nó không quay được đâu này do nó có cái khớp truyền động cứng bên trong nó không quay được quý bạn mua về không quay được không vấn đề gì đâu nhá à, chiều ờ, quý vị các bạn mua về còn tưởng là nó bị hỏng nhưng chính xác nó là như thế không vấn đề gì cả đây thì lúc lắp chúng ta để ý ở bên này nó sẽ có một cái lỗ ở đây <clears throat> các bạn đây ờ, trên cái thân cần máy này có một cái lỗ này và ở bên cái chỗ đầu bò nó có một cái lỗ ở đây thì chúng ta lắp phải trùng để cái lỗ này nó trùng với cái lỗ bên trong cần này đó thì chúng ta sẽ lắp vào để ý là hai cái lỗ đấy nó trùng vào với nhau đấy rồi sau đó chúng ta tiến hành ờ, lấy ốc chốt vào chúng ta vặn chặt ốc vào để trong ờ, quá trình ờ, làm thì nó sẽ không bị trơn ren hoặc là bị xoay ốc sau đấy chúng ta vẫn ờ, chặt cả con ốc xung quanh à đấy sau khi vặn xong thì chúng ta tiến hành à, lắp hai cái bánh sạc cỏ nếu các bạn uh, sử dụng sạc cỏ thì chúng ta lắp sạc cỏ còn sới đất thì chúng ta sẽ sử dụng à, hai bộ bánh sới ra dạ, thì quý bạn để ý thì uh, lúc lắp thì để ý là cái hướng cái bề sắc sắc hơn này nó sẽ quay ra đằng trước chốt uh, chốt vào đấy còn bên này nữa chúng ta cũng uh, lắp tương tự ta đã hoàn thành xong ờ, công ờ, đoạn lắp máy thì ờ, sau đây tôi sẽ tiến hành test thử cho quý các bạn cùng xem đây là con máy này chúng ta uh, dầm nổ lên